Dạ vâng, cả nuôi cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé Hôm nay thì chúng em lại uh, mới uh, dọn rửa xong được ờ, một số mẫu máy cưa xích Đó thì có làm một cái video nho nhỏ để uh, review nhanh qua cũng như giới thiệu nhanh qua một số mẫu máy cưa xích mà cả chúng em vừa mới dọn rửa cho các bác nào mà đang cần tìm cho mình những mẫu máy cưa nào uh, ưng ý những mẫu nào thì có thể liên hệ qua chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé đó hôm nay thì à, làm một cái video ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi cũng hôm trong video ngày hôm nay thì không có test nổ các bác nhá bởi vì máy thì cả chúng em vừa mới dọn rửa xong nên nó còn hơi nước một tí xíu nên các bác thông cảm máy thì toàn hàng lựa chất lượng luôn các bác nhá 024 AV này đẹp xuất sắc luôn các bác nhá đó hơn nước nước một tí xíu cả chúng em vừa mới dọn rửa xong 024 AV quá đẹp luôn các bác nhá một ốc lam nguyên zin của nó mặt tiền đấy ừ. bộ Nước sơn quá đẹp luôn ạ à. Đấy, con này là dòng bãi Đức Nguyên zin các bác nhá. Công suất con này là 42cc cho các bác nào mà khai thác chuyên nghiệp đấy ạ. Lốc là xài lốc nhôm luôn nhá. Công suất uh, cực khỏe để cho các bác về khai thác chuyên nghiệp. Uh, xài cắt keo chàm đủ linh tinh. Công suất con này là bằng con công suất của máy cưa Estin 250 đời mới bây giờ các bác nhá. Estin 024 ạ, AV. Máy quá đẹp luôn. Một con máy cưa Estin 170C 170C con này là không có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhá Mà nó được tích hợp cho các bác là xả áp Cũng như là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh Đấy Một con máy cưa Estin 021 Hơi bị dính nước một tí xíu Estin 021 cực kỳ đẹp luôn rồi Estin 021C à Con này thì có tích hợp uh, núm bơm xăng phụ có xả áp luôn Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá Đấy, quá vip quá đẹp luôn à rồi một con máy cưa ST 170C con này là có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, tích hợp chụp giật trợ lực không có xả áp, tích hợp ốp lam vặn bằng tay thường. Đó. Và lên hôm nay cửa hàng chúng em dọn rửa thêm được hai mẫu máy cưa tay cụt là mẫu máy cưa Makita. Tay cụt Makita cực kỳ đẹp, cầm rất là nhẹ nhàng, một tay thoải mái nhá. Hãng thương hiệu rồi, Makita quá vip quá đẹp luôn ạ. À. Con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá một con máy cưa xích Tananka Tại củ Tananka 33A Đó và một con máy cưa Echo Keorit 3.400 công suất 34cc Máy đẹp 99% các bác nhá Quá đẹp luôn à. Làm xích của nó này ừ. Đây hôm nay là lên uh, tổng cộng gồm được 7 con máy cưa xích Và cả chúng em báo giá luôn trên video ngày hôm nay nhá Để cho các bác nào mà điện uh, đã ưng ý rồi thì hãy liên hệ cho chúng em Thì cửa hàng chúng em các bác nào sử dụng Zalo đấy ạ à hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em uh, sẽ gửi video test nổ từng con một các bác nhá còn con này thì nó đang bị ướt một tí xíu nên là cửa hàng chúng em chưa có giật test nổ lại máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin hàng chưa bung chạm các bác nhá lô nguyên zin 100% máy móc hàng chuẩn zin à hôm nay là có bốn con là bãi đức này bốn con là Estin bãi đức và ba con máy cưa xích uh, tay uh, nhật bãi hai con tay cụt và một con tay dài đó và con này thì cả chúng em ST 024 đang báo với giá là 5 triệu rưỡi này Astin 170C giá 3 triệu 1 đó Astin 021 giá 3 triệu 8 Astin 170C à, con này tích hợp chủ giật trợ lực giá của nó là 3 triệu 300 ngàn đó à, một con tay cụt Tananka à, Makita giá 2 triệu con này là à, ờ, Tananka giá 1 triệu 8 và con Echo tay dài giá 2 triệu mốt các bác nhá Đó 2 triệu mốt ạ à. Đấy đây là cửa hàng chúng em đã báo giá hết ở trên này các bác nhá Các bác nào mà ưng ý con nào à, Muốn đặt hàng con này Muốn xem máy con nào Muốn test nổ con nào Thì hãy um, liên hệ cho chúng em Các bác chụp ảnh màn hình lại Gửi qua Zalo cho em Thì cửa hàng chúng em sẽ gửi video test nổ cho các bác nhá Các bác nhá Đó và số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi hoặc các bác nào dùng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em ờ, số điện thoại cửa hàng chúng em sử dụng Zalo vẫn là số để trên màn hình thôi các bác nhá các bác chỉ cần nhập số điện thoại lên trên uh, uh, số điện thoại của em lên trên Zalo là sẽ ra được Zalo của em kết bạn thì cả chúng em sẽ gửi video test nổ riêng cho các bác còn trên lô video này thì là một cái lô video review nhanh thôi để cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì có thể đặt luôn đấy còn uh, các bác nào mà chờ thì chờ để test nổ thì ngày mai sẽ có video chi tiết các bác nhá ngày mai thì cửa hàng chúng em sẽ lên uh, một lô máy cơ xích video chi tiết từng con một uh, test nổ từng con một cho các bác đó còn các bác nào mà muốn đặt hàng nhanh uh, để đỡ làm lỡ mất máy mà mình đã ưng ý thì uh, liên hệ ngay nói chung là cam kết cho các bác là máy là cửa hàng chúng em đã dọn nổ test nổ ngon lành hết rồi không cần phải uh, căn chỉnh cái gì thêm cả về tới tay các bác các bác vì chỉ việc sử dụng thôi đó máy thì cam kết nguyên zin hàng chuẩn Nhật bãi rồi cả hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau